0 trừ 2 không được, chúng ta mượn 1 là 10 trừ 2 bằng 8. Rồi 1 chúng ta phải trả qua đây. 4 trừ 1 bằng 3, 3 trừ 1 bằng 2. Có, chúng ta có kết quả là bằng 282. Đây. 782 trừ 45 bằng 2, 2, 12 trừ trừ 5 không được, chúng ta mượn 10 là 1 là 12. 12 trừ 5 bằng 7. Rồi, sau chúng ta trả qua đây. 8 trừ 4 bằng 8 trừ 4 bằng 4. 4 trừ 1 bằng 3. Rồi, 7 chúng ta 7 trừ 7 chúng ta đem xuống đây bằng 7. Chúng ta có kết quả là bằng 737. 146 trừ 139 bằng 6 16 trừ 9 không được cho ta mượn 10 16 trừ 9 bằng 7 ta viết 7 xuống đây 4 trừ 3 bằng 1 1 trừ 1 bằng 0 này 1 trừ 1 bằng 0 luôn chúng ta chỉ ghi 7 thôi 100 trừ 36 0 trừ 6 không được ta mượn 10 10 trừ 6 bằng 4 chúng ta trả qua đây 10 trừ 3 bằng 7 10 à 10 trừ 3 bằng 7 7 trừ 1 bằng 6 64 đây Chúng ta đã xong bài 1 Bây giờ tiếp đến bài 2 là đặc tính rồi tính Tính rồi tính 671 trừ 424 bằng 1 1 trừ 4 không được ta mượn 10 11 trừ 1 11 trừ 4 bằng 7 Rồi Xong 7 7 Ta mượn 10 xong chúng ta trả qua đây 7 trừ 2 bằng 7 trừ 2 bằng 5 5 trừ 1 bằng 4 Chữ nha đi ở đây 6 trừ 4 bằng 2 Chúng ta có kết quả là bằng 247 550 trừ trừ 202 bằng 0 trừ 2 không được ta mượn 10 10 trừ 2 bằng 8 Đây chúng ta trả qua đây 5 trừ 0 bằng 5 5 trừ

13 trừ 4 bằng 9 Đây Rồi 1 trừ 0 bằng 1 1 trừ 1 bằng 0 luôn Chúng ta không có gì 450 trừ 260 bằng 0 trừ 0 Chúng ta đem xuống đây 5 trừ 6 Không được chúng ta mượn 10 15 trừ 6 bằng 9 Đây rồi chúng ta trả qua đây 4 trừ 2 bằng 2, 2 trừ 1 bằng 1. Chúng ta có kết quả là 190. Chúng ta đã xong bài 2. Bây giờ tiếp đến bài 3 là số. Số bị trừ, số trừ, hiệu. 421 trừ 105. 1 trừ 5 không được, ta mượn 10.

ta mượn 10 13 trừ 5 bằng 8 Rồi sau đó chúng ta trả 1 qua đây 6 trừ 2 bằng 4 4 trừ 1 bằng 3 bằng 384 Đây Nếu đây, đây chúng ta muốn biết số bị trừ chúng ta lấy đây, chúng ta lấy hiệu trừ cho số trừ một là 162 à, chúng ta lấy hiệu chúng ta cộng với số trừ đây 2 cũng không bằng 2 đây. 6 trừ 5 bằng 1 6 cộng 5 bằng 11 viết 1 nhớ 1 1 cộng 4 bằng 5 5 cộng 1 bằng 6 bằng 612. Rồi, nếu như muốn nếu như chúng ta muốn biết số trừ thì lấy số bị trừ trừ cho trừ hiệu. 0 trừ 1 0 trừ 1 không được, chúng ta mượn 10. 10 trừ 1 bằng 9 đây Rồi 2 trừ 1 bằng 1 Rồi chúng ta 1 1 trừ 1 bằng 0 8 trừ 5 bằng 3 Đây Chuyện chúng ta có kết quả là 3 Là 309 Chúng ta đã xong bài 3 Đi đến bài 4 Khối lớp 2 có 215 học sinh Khối lớp 3 có ít hơn khối lớp 2 là 40 học sinh hỏi khối lớp 3 có bao nhiêu học sinh? Số học sinh khối lớp 3 có là chúng ta lấy 200 215 trừ 40 bằng 175 học sinh. Đáp số 175 học sinh. Giải bài toán theo tóm tắt sau. Ngày thứ nhất bán 100 15 kg đường, ngày thứ hai bán 110 125 kg đường. Cả hai ngày bán được là bán được bao nhiêu kg đường? Cả hai ngày bán được là đúng 100 chúng ta lấy 115 cộng chúng ta cộng với 125 bằng 240 kg đáp số 240 kg rồi chúng ta chúng ta đã xong bài 7 tiếp đến bài 8 là ôn tập các bảng nhân nếu như muốn tính theo bài này á, thì chúng ta phải thuộc hết hết tất cả bảng của chương là thuộc bảng của chương 2, của chương 3, của chương 4, của chương 5 đây rồi 4 x 6 bằng 24, 4 x 8 bằng 32, 5 x 5 bằng 25, 5 x 7 bằng 35, 5 x 9 bằng 45, 5 x 3 bằng 15. Đây, chúng ta đã xong bài A đến bài B. 200 x 4 bằng Bài này cũng y gan như vậy Không khác gì Xong không nhân không bằng không không nhân không bằng không luôn 2 nhân 4 bằng 8 đây chúng ta có kết quả là bằng 800 300 nhân 2 cũng y gan như bài toán này là không nhân không bằng không không nhân hai nhân không bằng không, à. rồi con lấy hai không nữa cũng bằng không cộng mới tới hai nhân ba bằng sáu à. không nhân hai bằng không ha, không nhân hai bằng không ba nhân hai bằng sáu trăm bốn trăm nhân hai bằng không nhân hai bằng không không nhân hai bằng không bốn trăm nhân bốn nhân hai bằng tám chúng ta có kết quả là bằng tám trăm 500 nhân 1 bằng 500 là 0 nhân 1 bằng 0, 0 nhân 0, 0, 0 nhân 1 bằng 0, 5 nhân 1 bằng 5. Chúng ta có kết quả là bằng 500. Còn mấy bài kia làm tương tự. Rồi chúng ta có mấy bài mấy bài này thì chúng ta cũng làm tương tự như vậy. 200 nhân 2 bằng 400 Đây 300 nhân 3 bằng 900 100 nhân 4 bằng 400 100 nhân 3 bằng 300 Chúng ta đã xong bài 1 Tiếp đến bài 2 là tính A à, 5, 5 nhân 3 cộng 15 bằng 5 nhân 3 bằng 15 cộng 15 bằng

Họp người ta xếp 8 hàng ghế, mỗi hàng có 5 người. Hỏi buổi họp đó có bao nhiêu người hồi ngồi họp? Số Số người trong buổi họp là 8 nhân 5 là chúng ta lấy 8 chúng ta nhân cho 5. 8 nhân 5 bằng 40 người, đáp số 40 người. trên hình vẽ A B là 200 cm BC là cũng 200 cm luôn còn CD là là 200 cm AD cũng là 200 cm là chu vi hình vuông là đây, chúng ta bài này có 200 à, bài này chúng ta có hai cách để tính là một là chúng ta cộng lại hoặc là chúng ta nhân là chúng ta chúng ta đếm cái này coi là nó bao nhiêu rồi chúng ta sẽ nhân với số này là 200 chúng ta nhân cho 4 bằng 800 cm đáp số 800 cm nó sẽ phép tính với kết quả đúng đây là bảng này cũng là bảng nhân 4 nhân 2 nhân 2 nhân 3 nhân 5 đây chúng ta thấy kết quả nào trùng với với những cái này người ta đưa ra thì chúng ta nói vào chúng ta nhân những kết quả này coi đây đây mình đã làm xong hai bài là bài 7 với bài 8 đây rồi, này, nếu như các bạn có thắc mắc gì, xin hãy để lại phần bình luận dưới, mình sẽ giải đáp cho. Hẹn gặp các bạn, hẹn gặp các bạn trong các video lần sau và nhớ bấm like, share cho các các bạn cùng học nhé. Bye bye.